Xin chào tất cả các em, hôm nay thì à, chúng ta sẽ đi đến cái chuyên đề đầu tiên nằm trong cái chương trình của lớp 12 đó chính là chuyên đề hàm số thì đây cũng là một trong những cái chuyên đề mà dài hơi nhất trong cái chương trình giải tích của lớp 12 hai. nó bao gồm rất là nhiều những cái nội dung nhỏ như là tính biến thiên này, thực trị này, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tiệm cận, đồ thị, tương giao, tiếp tuyến và số lượng câu hỏi trong cái đề thi của cái chuyên đề hàm số này cũng là lớn nhất nó chiếm 11 câu trong cái đề thi, thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới của các em thế thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên nằm trong cái chuyên đề hàm số đó chính là tính biến thiên của hàm số nhá thế thì để học về tính biến thiên thì thầy sẽ chia cái này ra làm bốn cái nội dung lớn cái đầu tiên đó chính là tìm cái khoảng đồng biến nghịch biến nội dung thứ hai đó là tìm m để hàm số đồng biến trên r hoặc là trên từng khoảng xác định nội dung thứ ba đó là tìm bờ để hàm số đồng biến trên một cái khoảng AB tức là khoảng con của R và dạng thứ tư đó chính là tìm bờ để hàm số đơn điệu trên một đoạn có độ dài bằng L hoặc là lớn hơn nhỏ hơn L nha vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên là tìm khoảng đồng biến nghịch biến của một cái hàm số vậy nghe ghi cho thầy cái bài nhá chúng ta sẽ chia được các vấn đề mỗi ngày mình sẽ học một vấn đề thôi hôm nay chúng ta đi vào cái vấn đề số 1 này vấn đề số 1 là tìm khoảng đồng biến nghịch biến tìm cái khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số em nhé của hàm số thế thì cái tính đồng biến nghịch biến người ta gọi chung là tính biến thiên hoặc là cái tính đơn điệu thế thì để mà đi tìm cái khoảng đầu biến và khoảng nghịch biến thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái cơ sở lý thuyết vậy các em ghi cho phần một la mã là cơ sở lý thuyết thế thì khi học về bất cứ một cái gì việc đầu tiên đó là các em cần phải nắm được cái định nghĩa của nó là gì đúng không vậy thì cái đồng biến nghịch biến thì về định nghĩa các em đã học trong cái chương trình lớp 10 rồi nhưng bây giờ là thầy sẽ nhắc lại nhá em đi vào phần một nhỏ là định nghĩa này một nhỏ là định nghĩa thì cái tính đồng biến định biến thì các em có thể ghi cái định nghĩa của nó như sau này đó là mình cho một cái hàm số nhé cho một cái hàm số để chúng ta cho một cái hàm số y bằng fx y bằng fx có đạo hàm trên d hay là cái lúc này chúng ta chỉ cần là xác định trên d được nhá xác định trên d tức là d là một cái tập xác định của cái hàm số này để cho em thế thì ờ, cái đầu tiên các em cần phải nắm được này đó là hàm số hàm số nó sẽ đồng biến trên cái d hàm số mà được gọi là đồng biến trên d khi nào đột biến này trên D nếu nếu thỏa mãn cái điều kiện như sau đó là nếu mà em có cái thằng x1 này em có cái thằng x1 mà nhỏ hơn cái thằng x2 mà em suy ra được giá trị của hàm số tại x1 nó lại bé hơn giá trị của hàm số tại x2 đấy tất nhiên chỗ này các em chú ý nhé là với mọi x1 x2 là thuộc D được chưa nhớ là phải với mọi x1 x2 thuộc D x1 bé hơn x2 thì các em suy ra được là fx1 bé hơn fx2 như vậy là tức là cái x này nó tăng thì cái f này nó cũng tăng thì lúc đó thì hàm số này nó gọi là hàm số đồng biến đồng biến tức là cùng thay đổi nha x là đối số đối số tăng mà hàm số cũng tăng thì nó gọi là cái hàm số đồng biến rồi cái thứ hai là hàm số hàm số mà được gọi là nghịch biến nha định nghĩa này hàm số được gọi là nghịch biến trên cái tập d nghịch biến để nói rõ là trên cái gì nhá nếu nếu tương tự như vậy nếu các em có x 1 mà nhỏ hơn x 2 nếu có x 1 mà nhỏ hơn x 2 mà các em suy ra được f tại x 1 lại lớn hơn f tại x 2 đấy với mọi x1 x2 thuộc d như vậy nếu mà cái x nó tăng cứ tính theo chiều từ trái sang phải thì x nó tăng đúng không mà cái f ở đây nó lại gì nhỉ nó lại giảm thì khi đó nó gọi là hàng nghịch biến nghịch biến tức là thay đổi ngược nhau đối số mà tăng thì giá trị của hàm số lại gì nhỉ lại giảm thì rõ ràng là dựa vào cái định nghĩa về cái tính biến thiên của hàm số các em nhận thấy rằng là đồ thị của hàm số đầu biến thì nó sẽ gì nhỉ nếu tính từ trái sang phải thì đồ thị nó sẽ đi lên còn nếu mà hàm nghịch biến thì đồ thị nó đi gì đi xuống em có thể ghi cái chú ý như vậy là đây, em có thể ghi cái chú ý chú ý đó là đồ thị hàm số nếu mà tính từ trái sang phải nhé từ trái sang phải theo chiều tăng của x ấy nha từ trái sang phải thì đồ thị này em chú ý đồ thị thì của hàm số nghịch biến hàm số đồng biến trước đi đồ thị hàm số đồng biến thì luôn đi lên nhé đi lên đây tức là cái đồ thị của nó luôn ờ, đi lên như thế này Đấy. đồng biến tức là đồ thị của nó đi lên thế còn đồ thị của hàm số nghịch biến đồ thị của hàm số nghịch biến thì nó đi xuống nhé đi xuống đấy nên quan sát cái đồ thị em thấy nó đi xuống như này này đấy thì cái hàm số này nó sẽ là hàm số nghịch biến được chưa nhỉ thế dựa vào cái định nghĩa thì em cũng nhận ra được một cái điều là như thế này này đó là hàm số mà đồng biến nhá hàm số đồng biến thì khi mà chỉ khi này em nhìn cái x nó tăng thì cái f này cũng tăng do vậy nếu mà em xét cái thương là f của x2 trừ đi f của x1 chia cho x2 trừ x1 đúng không em xét cái thương này này là nó sẽ phải gì nhỉ dương bởi vì x tăng thì f nó cũng tăng nó cùng dấu nên f x 2 lớn hơn f x 1 thì nó dương này x2 trừ x1 nó dương dương chia cho dương thì nó thành là gì nhỉ dương do vậy chú ý nhá hàm đồng biến thì em có cái này còn cái thứ hai là hàm số mà nghịch biến hàm số nghịch biến thì các em sẽ có cái thương là fx2 trừ đi fx1 chia cho x2 trừ đi x1 nghịch biến thì nó ngược nhau thì cái biểu thức này nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là âm nha. Đấy. các em chú ý mặt lý thuyết một chút, nhiều lúc là nó có thể hỏi à, lý thuyết nha. Các em nắm vững thì các em trả lời rất là dễ rồi thế thì đây là cái định nghĩa tuy nhiên nếu mà các em sử dụng cái định nghĩa này mà đi tìm cái khoảng đột biến nghịch biến của một cái hàm số thì các em chỉ tìm được những cái hàm số rất là đơn giản như của lớp 10 như hàm bậc nhất hàm bậc hai thôi nếu mà động đến những cái hàm số phức tạp hơn như hàm bậc ba hàm chứa căn hàm lượng giác mà các em sử dụng cái định nghĩa này thì cái công việc đó rất là khó khăn thế thì lớp 12 nó sẽ có một cái công cụ mạnh hơn giúp cho các em có thể tìm được cái khoảng đường biến nghịch biến vậy thì các em sẽ chú ý ở cái như sau chúng ta sẽ sang cái công thức thứ hai hai nhỏ nhé hai nhỏ đó là định lý chúng ta sẽ có một cái định lý nha định lý về lý biến thiên định lý này nó phát biểu như thế nào đây thầy chia bảng lại tí để cho các em dễ nhìn này định lý đó là bao giờ có một cái câu mồi tức là bài nào cái lý thuyết nào có thể cho một cái hàm số đã y bằng fx thì cuối năm lớp 11 thì các em học một cái là đạo hàm thì cho cái hàm số y bằng fx này, này thì nó có đạo hàm trên d nhá có đạo hàm trên d đấy thế thì bây giờ người ta cũng sẽ phát biểu như sau này nếu các em có cái y phẩy nếu các em có y phẩy mà lớn hơn không với mọi x gì nằm ở trong d nhá để phát biểu dạng nếu thì nếu này các em có cái y phẩy lớn hơn không với mọi x thuộc d thì cái hàm số này nó sẽ đồng biến trên d hàm số nó sẽ đồng biến trên d đấy ngược lại nếu mà các em có y phẩy nhỏ hơn không y phẩy nhỏ hơn không với mọi x gì nằm ở trong d thì cái hàm số này nó gọi là hàm số nghịch biến nha hàm số sẽ nghịch biến trên D. Bây giờ thì trở lại với lại cái đạo hàm. Thế thì các em sẽ đặt câu hỏi là tại sao cái y phẩy có tên là đạo hàm đúng không? Đạo thì các em gặp rất là nhiều trong như là đạo Phật này rồi đạo Thiên Chúa. Đạo Phật, Phật tức là giác ngộ. Đạo Phật tức là các em ờ, hiểu rằng nó là một cái con đường đi đến giác ngộ đức phật chính là cái người mà gì nhỉ tìm ra cái sự giác ngộ giải thoát tức là thoát khỏi cái sự ờ, đau khổ thoát khỏi cái khổ của loài người còn đạo thiên chúa là con đường về với chúa thì chúa cũng dạy là phải làm những cái việc tốt việc thiện thì sau khi chết sẽ lên thiên đường tức là về với chúa còn nếu mà làm những việc xấu thì gì nhỉ sẽ xuống địa ngục thế bây giờ đi phải là gì nhỉ đạo hàm đạo hàm tức là con đường của hàm số đúng không con đường đi của hàm số vậy nếu mà đạo hàm dương em thấy không hàm đồng biến có phải là con đường đi của hàm số nó sẽ đi gì nhỉ đi lên thế còn hàm số mà âm đấy là những đường dấu đúng không đã hàm âm tức là đồ thị của nó đi xuống thì hàm số nó nghịch gì nghịch biến đấy thì nó cũng tuân theo cái quy luật mà các em thấy là trong gì nhỉ trong cái tự nhiên đấy, toán học nó cũng không tách rời cái cái tự nhiên đó để các em chú ý nhá thì nhớ cái này cho thầy thế nên một số bạn đặt câu hỏi là nếu y phẩy bằng không thì sao hả thầy đây nếu mà y phẩy bằng không nếu y phẩy bằng không ở đây là bằng không là với mọi nhá với mọi giá trị của x thuộc d với mọi giá trị của x thuộc d thì ở lớp 11 em biết rằng là với những cái hàm số nó là hằng nó là hằng chẳng hạn như y bằng một y bằng hai thì khi đạo hàm lên thì nó sẽ bằng không bằng không này bằng không với mọi giá trị của x tức là không phụ thuộc vào x nữa thì khi ấy cái hàm số này gọi là hàm số không đổi anh em nhé thì hàm số không đổi hàm số này nó không đổi thế thì hàm số không đổi nó sẽ có một cái tên mà các em ghi nhớ nhé nó gọi là hàm hằng hàm hằng được chưa nhỉ đấy thì khi phát biểu định lý thì các em chú ý nhé nếu thì tức là nếu các em có cái này này thì em sẽ suy ra được cái này thế còn nếu mà các em có cái này thì em có suy lại được được không đó là câu chuyện là chưa chắc nhé đấy nên khi phát biểu định lý thì các em chú ý cho thầy về cái chiều cho thầy một chút Vậy thì câu chuyện là hàm số đồng biến trên D thì có suy ra được y phẩy lớn hơn không không? Hay là hàm số nghịch biến trên D có suy được ngược lại không? Thì cái câu chuyện đó thì các em sẽ chú ý cho thầy như sau. Các em chú ý này. Chú ý. Nếu mà các em phát biểu ngược lại nhé là nếu hàm số đồng biến trên D thì y phẩy lớn hơn không với mọi cực D thì lúc đó sẽ là phát biểu sai đấy các em nhé. Em sẽ phát biểu sai. Vậy các em chú ý như sau, nếu mà các em phát biểu ngược lại tức là em phát biểu dưới dạng là cần và đủ tức là có tính hai chiều thì em phải phát biểu như sau này là nếu hàm số đồng biến trên d hay thầy dùng dấu tương đương này hàm số mà đồng biến hàm số mà đồng biến trên d thì khi và chỉ khi khi và chỉ khi y phải lớn hơn hoặc bằng không với mọi x gì thuộc d à thế thì ở đây là nó có thêm dấu bằng thêm dấu bằng nữa nhé thêm dấu bằng tuy nhiên cái dấu bằng ở đây khác gì so với dấu bằng ở chỗ này cái dấu bằng ở chỗ này thì nó là hàm hàng mà đây nó lại là hàm đồng biến thì em chú ý này y phẩy ở chỗ này và cái dấu bằng ở đây nó khác như sau là y phẩy là nó bằng không tại hữu hạn điểm y phẩy này là bằng không tại hữu hạn điểm nhá hữu hạn điểm y phẩy bằng không tại hữu hạn điểm nghĩa là sao nghĩa là khi em giải cái phương trình y phẩy bằng không ấy thì cái số nghiệm của phương trình đấy nó đếm được em giải phương trình y phẩy nó có thể có một nghiệm có hai nghiệm có ba nghiệm thì như vậy nó gọi đếm được thì người ta nói cái đấy gọi là bằng không tại hữu hạn điểm được chưa nhỉ các em nhỉ đấy vậy thì nó khác với bằng không ở đây là bằng không ở chỗ này là với mọi với mọi giá trị của x cái này là vô gì nhỉ vô hạn rồi thì lúc đó nó là bằng thế còn bằng không và tại hữu hạn điểm thì chúng ta có thể kết luận là nó đồng biến nhá đồng biến thấy chưa đó như vậy hàm số đồng biến trên d thì nhớ nhá nếu nó phát biểu là nếu hàm số đồng biến trên d thì em phải có là y phải lớn hơn hoặc bằng không thấy chưa y phải lớn hơn bằng không thế còn nếu mà hàm số mà nghịch biến trên d hàm số nghịch biến trên d thì khi và chỉ khi tương tự như vậy em sẽ có y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng không với mọi x xí của t chỗ này cũng vẫn có dấu bằng nhé và các em chú ý là nó chỉ bằng không tại hữu hạn điểm thôi và y phẩy bằng không tại hữu hạn điểm y phẩy bằng không tại hữu hạn điểm được chưa nhỉ thế bây giờ chúng ta sẽ nói sâu về lý thuyết này một chút bây giờ nếu các em có y phẩy lớn hơn bằng không em có suy được ra hàm số đồng biến không nhỉ em không suy được ra hàm số đồng biến nhá em chú ý nó có những cái câu là nó hỏi về lý thuyết em không hiểu kỹ lý thuyết là em sẽ bắt lừa này là nếu y phẩy lớn hơn bằng không với mọi x thuộc d thì hàm số đồng biến trên d thì nếu đấy là một cái phát biểu ở trong một cái câu trắc nghiệm thì sẽ là một mệnh đề sai bởi vì chỗ này là y phẩy lớn hơn bằng không thì phải có cái giả thích là y phẩy bằng không tại hữu đoạn điểm nên nếu không có cái giải thích là y phải bằng không tại hữu ăn điểm thì lúc đó nó sẽ là một cái mệnh đề sai các em chú ý nhé. đấy, nên nếu có cái dấu bằng đấy thì lúc đó phải giải thích là bằng không tại hữu ăn điểm thế thầy lấy ví dụ như này ví dụ nhá chẳng hạn như thầy có y bằng 1 phần ba x bình ba trừ đi hai x bình phương cộng với 4x cộng 2019 đấy thế đây là một cái hàm số bậc ba thì bây giờ nhá nếu mà các em tính y phải này thì nó sẽ bằng là x bình phương trừ đi 4x cộng 4 thế thì đây là một cái hàng đẳng thức là x trừ 2 tất cả bình phương hàng đẳng thức này thì luôn lớn hơn là bằng không với mọi giá trị của x thuộc r lớn hơn bằng không với mọi giá trị của x thuộc r thế thì bây giờ làm sao nhỉ bây giờ nó lớn hơn bằng không nhưng em phải nhìn này cái này nó bằng không thì nó chỉ đạt tại x bằng hai thôi bằng không đạt tại x bằng hai như vậy là hữu hạn điểm đúng không y phẩy y phẩy bằng không khi về chỉ khi là x thì bằng hai thôi tức là có một giá trị của x làm cho y phẩy bằng bằng không như vậy cái này nó gọi là hữu gì nhỉ hữu hạn điểm hữu hạn điểm được chưa nhỉ các em như vậy là các em sẽ kết luận được luôn là cái hàm số này nó sẽ đồng biến trên r nhé như vậy em sẽ suy được ra hàm số này nó đồng biến trên r đồng biến trên r đó mặc dù là nó lớn hơn bằng không nhưng mà nó lại bằng không tại hữu hạn điểm đấy thì uh, lý thuyết nó có cái phần là gì nhỉ một là định nghĩa hai đó chính là định lý thế thì từ cái định lý này thì khi xét cái tính đồng biến nghịch biến các em chuyển qua cái việc là xét dấu của cái đạo hàm như vậy ở đây nó động chạm đến một cái kỹ năng đó là xét dấu của một cái biểu thức và kỹ năng này nằm trong chương trình lớp 10 tuy nhiên lớp 10 thì các em học cũng chưa chưa đến mức độ là sâu và làm sao nó nhanh do vậy thì ở đây là thầy sẽ nhắc lại luôn những cái kiến thức nền tảng nên em nào chẳng may lớp 10 hay là lớp 11 nhá mà các em có bị mất gốc hay là bị hỏng kiến thức thì các em cứ yên tâm đi em học khóa học này là gần như là thầy sẽ nhắc lại tất cả những cái lý thuyết gì cần thiết để cho các em có thể hiểu được bài nên chỉ cần các em cố gắng là học chăm chỉ và nghiêm túc thì thầy nghĩ rằng là cái kết quả và cái sự tiến bộ của các em nó sẽ trông thấy ngay nhá rồi thế thì bây giờ là lớp 12 nó chỉ có định nghĩa và định lý như này bây giờ thầy sẽ nhắc tiếp một cái cơ sở lý thuyết nữa đó là xét dấu một cái biểu thức bất kỳ nhá rồi ờ, chúng ta đi sang mục ba nhỏ Kem ghi cho thầy cái mục ba nhỏ này đó là cách xếp dấu thế thì ờ, cách xếp dấu thì đầu tiên là kem cần phải nắm được đó là cách xếp dấu của nhị thức bậc nhất sau đó đến tăng thức bậc hai và tăng lên là một cái biểu thức bất kỳ vậy thì các em sẽ đi vào cái mục a nhỏ trước này đó là nhị thức bậc nhất thế đầu tiên là các em cần phải nhớ lại nhị thức bậc nhất nó là gì đúng không nhị thức bậc nhất ấy, thì nó là một cái biểu thức fx có dạng là ax cộng b thì cái này nó gọi là nhị thức bậc nhất trong đó là a nó phải khác không vậy thì để xét dấu cái nhị thức bậc nhất đầu tiên là các em sẽ phải đi tìm nghiệm của nó thế nghiệm thì các em cho ax cộng b bằng không thì em sẽ tìm ra được cái nghiệm của nó là trừ b trên a và các em sẽ xét dấu như sau nhị thức bậc nhất nhỉ đây là trừ b trên a xét dấu ấy, thì nó sẽ chia ra làm hai khoảng một cái ở bên phải và một cái ở bên trái thì chúng ta có một cái câu xét dấu nhị thức bậc nhất đó chính là phải cùng trái khác tức là bên phải này thì nó sẽ cùng dấu với a cùng dấu với a a chính là hệ số của x còn bên trái này thì nó sẽ khác dấu với a khác dấu với a nhá và các em nhớ ra này cái câu đó là phải cùng trái khác bên phải cái nghiệm ấy thì nó sẽ cùng dấu thế còn bên trái thì nó sẽ khác dấu thì chúng ta nhớ câu phải cùng trái khác thì mình sẽ xét dấu được cái ý thức bậc nhất thế bây giờ là đã tăng lên bậc hai thì sao chúng ta sang cái b nhỏ đó là tam thức bậc hai tam thức bậc hai thế thì để xét dấu tam thức bậc hai cũng tương tự đầu tiên các em cần phải nắm được tam thức bậc hai đó là gì đúng không Vậy thì tam tích bậc 2 thì nó là một cái biểu thức có dạng là AX bình phương cộng với BX cộng C. Trong đó cái hệ số A này là nó sẽ phải khác không. Thế thì tam tích bậc 2 nó sẽ xảy ra cái trường hợp này là ừ, mình sẽ chia theo delta. Thế thì khi delta mà nhỏ hơn là bằng không thì dấu của nó sẽ phụ thuộc vào hệ số A. Tức là A dương ấy thì cái fx này nó sẽ luôn dương, còn A âm thì cái fx này luôn âm thế thì trong những cái bài toán là tìm khoảng đường biến nghịch biến thì ít khi xảy ra cái trường hợp mà delta dương hoặc à, delta nhỏ hơn hoặc bằng không do vậy thì các em nhớ trong cái trường hợp mà khi mà mình giải ra nó có hai nghiệm phân biệt nhá thế thì giả dụ ở đây là fx nó có hai nghiệm x1 x2 nhá hãy giả sử giả sử fx có hai nghiệm tam thức bậc hai này có hai nghiệm là x1 thì giả sử là nó nhỏ hơn x2 thế thì khi mà nó có hai nghiệm x1 x2 thì chúng ta sẽ xếp dấu như sau đây đây là x1 này còn đây là x2 thì đối với tam tích bậc hai mình có quy tắc xét dấu đó chính là trong trái còn bên ngoài thì nó cùng tức là bên trong hai cái nghiệm này trong hai nghiệm này thì nó trái dấu hệ số a thế còn bên ngoài khoảng hai nghiệm ngoài khoảng hai nghiệm này nó cùng dấu với a nhá nó cùng dấu với a bên ngoài này, này nó cùng dấu với a còn trong này là nó trái dấu với a được chưa nhỉ trái dấu với a thế thì nhị thức bậc ờ, à, cái tăng thức bậc hai thì nó có một cái cách xét dấu mà người ta đúc rút trong một cái câu là trong trái ngoài cùng thì em nhớ cái đấy cho thầy nhá thế thì nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai thì em đều được học ở trong cái chương trình lớp 10 và bây giờ thì nhắc lại tuy nhiên nếu mà em gặp một cái biểu thức mà bậc của nó là bậc 3 thậm chí là bậc 4 thì lúc đó chúng ta xét dấu như thế nào đúng không vậy thì các em chuyển sang cái mục C này mục C đó là xét dấu một cái thằng fx bất kỳ nhá fx bất kỳ tức là các em muốn xét dấu của cái biểu thức nào cũng được thì để mà xét dấu một cái biểu thức bất kỳ thì đầu tiên các em cần phải nắm được cho thầy thế nào là nghiệm đơn và nghiệm kép nhá Đấy, cái đầu tiên này đó là nghiệm đơn các em phân biệt được thế nào là nghiệm đơn và thế nào là nghiệm kép thế nào là nghiệm kép vậy thì nghiệm đơn này khi mà các em giải thì cái phương trình nó có dạng là x gì trừ x gì không mũ 2n cộng 1 tức là cái số mũ ở đây nó là cái số mũ lẻ nó có thể là mũ 1 nó có thể là mũ 3 thì thể quy hết như đấy nó về một nghiệm nghiệm đơn nhé thực ra thì những cái thằng mà mũ 3 nó gọi là nghiệm bội 3 mũ 5 nó gọi là nghiệm bội 5 nhưng mà thôi để đơn giản cho tất cả mọi người nhé thì thầy gọi chung nó là nghiệm đơn là những cái nghiệm mà cái số mũ ở đây nó là lẻ nhá thì nếu mà cho bằng không như này thì các em giải ra được là x gì bằng x gì không thì với số mũ lẻ ở đây thì cái này nó gọi là nghiệm đơn được chưa nhỉ thế còn nếu mà em giải chỗ này là x gì trừ đi x gì không mũ 2n mà bằng không cái số mũ ở đây là số mũ chẵn tức là nó có thể là mũ 2, nó có thể là mũ 4, có thể là mũ 6 thì khi các em giải ở đây ra này các em được chỗ này thầy ký họ x một cho lớn lẫn nhé thì x gì bằng x gì 1 thì với cái số mũ chẵn như này thì nó gọi là nghiệp kép nghiệp kép như vậy các em phân biệt được thế nào là nghiệp đơn và thế nào là nghiệp kép chưa cái này là rất quan trọng các em nhé nghiệp đơn tức là cái số mũ của nó là số mũ chẵn à, nghiệp đơn là nghiệp mà số mũ của nó là số mũ lẻ thế còn nghiệp kép thì số mũ của nó là số mũ chẵn các em chú ý cho thầy nhé đấy đây thì lấy cái ví dụ như này để cho các em phân biệt này chẳng hạn các em có là x ờ, trừ đi một nhân với hai x trừ đi 3 mũ 4 nhân 1 trừ đi 2 x cái này bằng không giả dụ như em có một cái biểu thức như thế này đúng không thì em giải ra này tương đương thì ở đây là một cái phương trình tích thì từng cái này là sẽ bằng không thế thì hoặc là x trừ một bằng không hoặc là 2 x trừ ba mũ bốn bằng không hoặc là một trừ đi 2 x bằng không đúng không thì cho mỗi cái này bằng không thì em sẽ giải ra được hiệu là x bằng một này còn thằng này thì em giải ra là x bằng 3 phần 2 còn cái này thì em giải ra x bằng 1 phần 2 thế bây giờ là nghiệm nào là nghiệm đơn và nghiệm nào là nghiệm kép x trừ một thì số mũ đây là số mũ một thì cái nghiệm này là nghiệm đơn đơn 3 phần 2 thì em nhìn là mũ là mũ 4 như vậy cái nghiệm này là nghiệm gì nhỉ nghiệm kép 1 phần 2 nghiệm này là nghiệm gì nghiệm đơn đó em phân biệt được chưa nhỉ nhưng cẩn thận cho thầy trong cái trường hợp này nhá trường hợp cái ờ, thứ hai thì cho chẳng hạn như x bình phương nhân với lại uh, x bình trừ 3 x cộng 2 cái này bằng không thì tương đương này x bình phương bằng không thì tương đương là x bằng không đấy x bình trừ 3 x cộng 2 thì cái chỗ này cho bằng không thì nó là một phương trình bậc hai phương trình bậc hai này chúng ta nhẩm là có hai nghiệm là một và hai thế thì chúng ta có thêm một nghiệm x bằng một và nghiệm x bằng hai nữa thì một số em nhìn rằng là cái chỗ này là bậc hai rồi bảo là hai cái nghiệm này là nghiệm kép là không được nếu một phương trình bậc hai mà có hai nghiệm thì hai nghiệm đó gọi là hai nghiệm đơn đấy còn nếu có một nghiệm thì mới là nghiệm kép thế còn ở đây x bình phương bằng không thì chỗ này là x bằng không này là nghiệm kép em nhé thế còn cái chỗ này là mũ hai mũ hai là ở đây là phương trình bậc hai chứ không phải là cái bội của nó là bội hai đấy, nên em phải phân biệt nhá phân biệt thì x bằng một và x bằng hai thì cả hai cái nghiệm này là hai nghiệm đơn số bạn bảo tự nhiên thầy vẽ ra những đơn liên kép để làm gì đúng không bởi vì khi mà các em xét dấu một biểu thức bất kỳ các em sẽ cần phải phân biệt được thế nào là nghiệm đơn và thế nào là nghiệm kép nếu mà các em không phân biệt được hai cái nghiệm đấy chắc chắn cái việc xét dấu của em sẽ mắc sai lầm ngay nên phải nhớ cái đó cho thầy nhá rồi bây giờ cái hai thị đầu tiên được phân biệt nghiệm đơn nghiệm kép rồi bây giờ là cách thứ hai là cách xét dấu cách xét dấu một cái fx bất kỳ cách xét dấu một cái fx bất kỳ em chú ý cách làm như sau đây bước một bước một là các em sẽ cho fx bằng không em sẽ cho cái thằng fx bằng không sau đó là em sẽ giải ra các nghiệm đây, em sẽ suy ra các nghiệm đây giả dụ là x1 này nhỏ hơn x2 này nhỏ hơn x3 vân vân nhỏ hơn xn nghĩa là các em sẽ có cái phương trình này gọi n nghiệm chưa và chúng ta nhớ là phải sắp xếp các niệm này theo thứ tự từ nhỏ tới lớn bước số 2 bước số 2 đó là biểu diễn các niệm lên trục số biểu diễn này các kinh nghiệm này này lên trục số và khi mà đã biểu diễn lên trục số thì mình phải phân biệt ờ, là gì nhỉ sắp xếp sắp xếp từ nhỏ cho tới lớn vậy thì n nghiệm nó sẽ chia trục số này ra thành là n cộng một khoảng nha đây các em vẽ cái này ra được chưa đây là nghiệm thứ nhất này x1 đây là x2 đây là x3 vân vân vân đến chỗ này là gì cả xn vậy thì chúng ta sẽ xét dấu một khoảng trước này xét dấu một khoảng trước chỗ này thì nhớ có hai cách xét dấu hai cái nguyên tắc nhá các em ghi cho thầy hai cái nguyên tắc như sau nguyên tắc nguyên tắc thì chỗ này em nhìn cái khoảng này này cái khoảng này thì thầy gọi tên đó là khoảng ngoài cùng nhá cái khoảng này là khoảng ngoài cùng thì em nhớ cho thầy cái nguyên tắc đầu tiên là khoảng ngoài cùng luôn cùng dấu với hệ số lớn nhất khoảng ngoài cùng khoảng ngoài cùng thì luôn cùng dấu cái khoảng ngoài cùng này, này luôn cùng dấu với hệ số với hệ số của x thì mũ lớn nhất em nhớ nhé cái khoảng ngoài cùng này này nó luôn cùng dấu với hệ số của x thì mũ lớn nhất chẳng hạn như là tam thức bậc hai hệ số của x mũ lớn nhất là hệ số x bình tức là cái hệ số a thế còn nhị thức bậc nhất thì nó chính là cái hệ số a của thằng x thì nhớ là cái khoảng ngoài cùng luôn cùng dấu với cái hệ số của x mũ lớn nhất em ghi nhớ cái điều đấy vào đầu cho thầy nhé đấy bởi vì sau này mình phải dùng rất là nhiều như vậy là cái khoảng ngoài cùng này là mình xét được rồi này thì trước cái thằng này thì nó có một kinh nghiệm nữa là xn trừ mấy xn trừ một thấy chưa ở giữa này là trừ một chấm thế thì khi mình đã xét dấu được cái khoảng ngoài cùng này rồi này thì bắt thì xuất phát từ cái khoảng ngoài cùng này thì bắt đầu là biểu thức này nó đi qua các nghiệm vậy thì đi qua các nghiệm thì em nhớ cho thầy một cái nguyên tắc thứ hai như sau đó là cái fx này này là nó sẽ đổi dấu qua nghiệm đơn và không đổi dấu qua nghiệm kép thì tới đây tự nhiên bảo rồi ông này bớt là hơi đi rồi đúng không là lúc nãy tự nhiên nói cái nghiệm đơn nghiệm kép ra làm gì thì chính là cái việc là xét dấu em phải phân biệt được đâu là nghiệm đơn đâu là nghiệm kép thì em mới biết là cái khoảng nào nó đổi dấu và cái khoảng nào không đổi dấu vậy thì nguyên tắc thứ hai em nhớ là nguyên tắc thứ hai là từ cái khoảng đã xét từ cái khoảng đã xét từ khoảng đã xét thì cái thằng fx nó sẽ đổi dấu qua nghiệm đơn đổi dấu này qua nghiệm đơn gạch chân cái từ nghiệm đơn ra này nhá và không đổi dấu qua nghiệm kép không đổi dấu qua nghiệm kép gạch chân từ không đổi dấu qua nghiệm kép nhớ chưa đấy đổi dấu quan niệm đơn không đổi dấu quan niệm kép em phải nhớ câu đấy đọc liên tục nó thường trực trong đầu đi đường cũng phải nhớ đến câu đấy và gì đấy, nhiều lúc là nói vậy vậy một tí đi vệ sinh cũng phải nhớ đến câu đấy nhá em phải nhớ câu đấy thì em làm bài nó không bị sai được bởi vì cái này là động chạm hay bị xét dấu nếu mà em không phân biệt được đi điều đấy chắc chắn đi làm bài em làm sai đấy nên nhớ nhá đổi dấu quan niệm đơn không đổi dấu quan niệm kép thầy cứ nhắc đi nhắc lại như vậy các em cần phải ghi nhớ được chưa thế thì ví dụ một cái để cho các em ờ, dễ hiểu nhé ví dụ một cái cho các em dễ hiểu này chẳng hạn như là các em đi xét dấu xét dấu fx bằng đây thì giả dụ nhá là x gì trừ đi hai, Đấy, nhân với lại um, x gì cộng 1 bình phương nhân với lại 3 trừ đi 2x mũ 3 đó chẳng hạn như là các em đi xét dấu biểu thức này bước 1 là các em cho f bằng không đúng không cho f bằng không như vậy chúng ta sẽ tương đương nào cho f bằng không thì là hoặc là cái này bằng không hoặc cái này bằng không hoặc cái này bằng không được thế thì x trừ hai bằng không thì em sẽ được x gì bằng mấy x gì bằng hai x cộng 1 bình phương bằng không thì em được x gì bằng trừ 4 và 3 trừ đi 2x mũ 3 thì em sẽ x gì bằng 3 phần 2 tuy nhiên em phải phân biệt được đâu là nghiệp đơn và đâu là nghiệp kép thế thì x gì bằng hai ở đây là mũ ở đây là mũ một nghiệp này là nghiệp gì nhỉ đơn x gì bằng trừ một ở đây là mũ hai thì nghiệp này là nghiệp gì nghiệp kép x bằng 3 phần hai thì chỗ này là mũ ba mũ ba là mũ lẻ lẻ nó vẫn là coi là nghiệp đơn nhé thực ra chuẩn chỉ thì nó gọi là nghiệm muội ba đúng không nhưng mà thôi gọi chung một kiểu thôi chẳng lẽ này gọi là nghiệm lẻ à? thực ra thì khi học thì mình có thể quy ước được với nhau nhé Đấy, thầy và các em được quy ước với nhau thì cách gọi khi mình đã thống nhất rồi thì là ok thì tất cả chúng ta hiểu chung một kiểu thôi để chưa nhận. rồi như vậy là thầy xong được cái bước một là giải rồi nhá bây giờ cái bước số 2 đó là thầy sẽ phải đi xét dấu xét dấu lên trên trục số xét lên trên trục số thì ở đây nó có ba nghiệm là hai trừ một và ba phần hai thì các em phải sắp xếp cái nghiệm này là từ nhỏ cho tới lớn nhất thầy như vậy là cái nghiệm nhỏ nhất ở đây nó sẽ là trừ mấy nhỉ trừ một sau đó đến 3 phần hai rồi đến gì nhỉ đến hai thì nó sẽ chia trục số ra là một khoảng hai khoảng ba khoảng bốn khoảng để chia trục số này ra là bốn khoảng khoảng ngoài cùng này này <clears throat> em nhớ nhá khoảng ngoài cùng bao giờ mình cũng xét đầu tiên khoảng ngoài cùng thì em đọc cái nguyên tắc này là khoảng ngoài cùng luôn cùng dấu với hệ số của x mũ lớn nhất như vậy hệ số x mũ lớn nhất các em sẽ nhân lại đây lớn nhất thằng này là một này nó sẽ là một nhân thằng này là một bình phương vẫn là một thằng này là trừ hai mũ ba như vậy là âm mấy âm hai vậy hệ số x mũ lớn nhất trong cái fx này nó sẽ là âm thì khoảng ngoài cùng này nó sẽ âm được chưa đấy sau đó là từ cái khoảng đã xếp tức là cái khoảng này cùng này này thì fx nó sẽ đổi dấu qua nghiệm đơn và không đổi dấu qua nghiệm kép vậy thì qua cái này là đang là âm nhé qua cái nghiệm này này nghiệm bằng hai hai này em nhìn lên là nghiệm đơn vậy để đang là dương thì qua cái nghiệm này nó sẽ đổi dấu âm này qua cái nghiệm này nó sẽ đổi dấu thì dương được chưa sau đó đến cái thằng 3 phần hai ba phần hai này thì vẫn là nghiệm đơn thì đang là dương nhé đi qua cái nghiệm 3 phần hai thì dấu ở đây đang là dấu dương thì đi qua cái này nó sẽ đổi dấu thành dấu gì nhỉ dấu âm âm thực ra nó đang ở bên trên này nó đi xuống này này đấy trừ một trừ một thì nó là nghiệm kép thì đây là âm thì qua cái nghiệm kép này, nó không đổi dấu thì nó vẫn là gì nó vẫn là âm được chưa các em như vậy là chúng ta thấy là cái khoảng của nó như thế nào âm là nó ở bên dưới này dương nó đi lên âm ở bên gì nhỉ bên xuống thì thường là cái âm này người ta hay viết dấu ở bên dưới như thế này, này. Đấy, tức là cái phần đồ thị của nó ở bên dưới còn dương thì đồ thị nó ở bên trên chưa rồi như vậy bây giờ chúng ta đã xét dấu được rồi vậy fx mà nó lớn hơn không tức là tương đương x gì nó sẽ thuộc khoảng từ 3 phần 2 cho tới 2 thế còn fx mà âm thì lúc đó em sẽ tương đương x gì nó sẽ thuộc khoảng từ trừ vô cùng tới trừ 1 trừ vô cùng này tới trừ 1 và từ 1 ờ, cho tới 3 phần 2 và từ đâu nhỉ 2 cho tới dương vô cùng đấy như vậy là thầy đã xét dấu được xong một cái biểu thức bất kỳ đó các em phải nắm chắc cho thầy cái nguyên tắc xét dấu của cái thằng này nhá cứ nhớ cho thầy này bước một là mình giải cho nó bằng không mình tìm ra nghiệm tìm ra nghiệm thì phải phân biệt đâu là nghiệm đơn đâu là nghiệm kép bước thứ hai đó là biểu diễn các nghiệm lên trục số rồi xét dấu xét dấu thì nó có nguyên tắc là gồm có hai cái nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất là khoảng ngoài cùng luôn cùng dấu với hệ số của x mũ lớn nhất nguyên tắc thứ hai đó là từ cái khoảng mà mình đã xét ấy thì fx nó sẽ đổi dấu qua nghiệm đơn và không đổi dấu qua nghiệm kép thì khi mà các em thành thục cái kỹ năng xét dấu này các em sẽ làm cái bài toán tìm khoảng đường biến nghịch ừ, biến của cái cái, cái cái cái nội dung ngày hôm nay rất là đơn giản nhá thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái mục hai la mã là mục phương pháp giải toán vừa rồi là mình có cái ờ, cơ sở lý thuyết rồi đúng không cơ sở lý thuyết như kiểu là cái nguyên liệu ấy thì bây giờ là em muốn làm được bài thì em phải đem cái nguyên liệu đó em chế biến thực ra chế biến thì đấy nó gọi là cái phương pháp tức là em sẽ sắp xếp cái ờ, cái trình tự cái kiến thức làm sao nó, nó theo cái cái thứ tự để giúp cho các em có thể giải quyết được cái bài toán mà đề bài hỏi thôi nhé rồi để xóa bảng chúng ta sẽ chuyển sang mục hai là bảng các phương pháp giải toán nhé chúng ta sẽ đi vào cái à, phương pháp đầu tiên này phương pháp số 1 đó là sử dụng cái bảng biến thiên sử dụng bảng biến thiên thế thì uh, sử dụng bảng biến thiên như thế nào đó là bài toán là người ta sẽ cho sẵn một cái hàm số y bằng fx nào đấy và yêu cầu là em tìm cái khoảng đột biến hình biến thế thì uh, phương pháp của cái này như sau bước một nhé bước một đó là em sẽ tìm cho thầy cái tập xác định tìm cái tập xác định này sau đó là em tính cho thầy y phẩy luôn nhé tính y phẩy thế thì sau đó là em sẽ chuyển sang cái bước số 2 bước số 2 đó là em sẽ giải phương trình y phẩy bằng không giải phương trình y phẩy bằng không suy ra các nghiệm suy ra các nghiệm thế thì ờ, với những cái phương trình mà nó chứa mẫu thì lúc đó chúng ta giải cả những cái trường hợp mà y phẩy không xác định nhá đây y phẩy này không xác định là các em cũng phải suy ra nghiệm đấy nhá cũng phải suy ra nghiệm không xác định các em có thể tìm những cái điểm mà làm cho nó không xác định ấy. được chưa ok sau đó bước số 3 là các em sẽ lập cái bảng biến thiên lập bảng biến thiên là bảng biến thiên thì như thế nào trong những cái ví dụ cụ thể thầy sẽ nói nhá thế thì uh, nếu em làm xong cái bảng biến thiên em chuyển sang bước 4 là em sẽ dựa vào bảng biến thiên dựa vào cái bảng biến thiên em sẽ kết luận được cái tính đồng biến nghịch biến được chưa kết luận được tính đồng biến nghịch biến thế thì có những cái bài toán là trắc nghiệm em chú ý nhá nó sẽ không đầy đủ cả bốn bước có những bài toán thì nó rút gọn đi người nó cho luôn cái bảng biến thiên yêu cầu tìm cái khoảng đồng biến nghịch biến thì lúc đó là các em cũng sẽ phải xác định được được chưa nhỉ đây thầy lấy một số những cái ví dụ minh họa để cho các em hiểu nhá rồi thầy lấy cái ví dụ số 1 này chẳng hạn như là cho cái hàm số y bằng fx cho cái hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như hình vẽ như sau đi thấy chưa các em sẽ vẽ cho thầy cái bảng biến thiên như này đây là x này đây là y phẩy và đây là y Đấy. x thì nó đi từ trừ vô cùng tới dương vô cùng ở đây có một điểm một ba ở đây là không không này dương âm dương dương thì đồ thị đi lên âm đồ thị đi xuống dương đồ thị đi lên yêu cầu của bài toán này chúng ta cứ làm ờ, chắc cái tự luận trước nhau Đấy, nó sẽ hỏi là tìm khoảng đồng biến nghịch biến tìm khoảng đồng biến nghịch biến đường biến này nghịch biến của cái hàm số nhá của hàm số thế thì cái bài toán này là bài toán rất là dễ nếu trắc nghiệm các em nhìn vào cái bảng biến thiên là các em sẽ trả lời được ngay thế thì ở đây nhá ờ, khi quan sát bảng biến thiên thì nó có dòng đầu tiên là x dòng thứ hai là dấu của y phẩy và dòng thứ ba là cái sự biến thiên của hàm số đó thì nếu nó đâm lên như này tức là nó đồng biến này nó đâm xuống thì nó nghịch biến và nó đâm lên thì nó lại đồng biến được chưa như vậy ở đây là nếu mà em nhìn vào y thì em thấy nó có hai cái chỗ nó đâm lên tức là đồng biến thì em gióng lên đây em sẽ thấy có cái khoảng đồng biến nó sẽ là từ trừ vô cùng tới một hoặc là từ ba tới dương vô cùng tức là nó có hai khoảng đồng biến còn khoảng nghịch biến là từ một cho tới gì nhỉ cho tới ba Đấy. Thế có những cái lúc mà mình làm quá nhanh mình bỏ cái chỗ y này mình có xác định được khoảng đường biến định biến không? Vẫn xác định được bình thường em nhé. Lúc đó em sẽ dựa vào dấu của y phẩy nếu mà dấu dương như này tức là hàm số đồng biến còn nếu mà dấu âm là hàm số nghịch biến được chưa nhỉ vậy thì ở đây nó hỏi là tìm khoảng đồng lĩnh nghịch biến các em sẽ dựa vào bảng biến thiên này các em sẽ dựa vào bảng biến thiên nhé dựa vào bảng biến thiên thì các em sẽ suy ra được thứ nhất là khoảng đồng biến khoảng đồng biến này đồng biến thầy ký hiệu là mũi tên đi lên nhá khoảng đồng biến nó sẽ là ở đây nó sẽ có hai khoảng là từ trừ vô cùng cho tới một và từ 3 cho tới dương vô cùng các em chú ý nếu mình kết luận luận các khoảng đột biến thì mỗi cái khoảng đó ngăn cách với nhau bởi chữ và tuyệt đối không được dùng cái ký hiệu hợp như này nhé tuyệt đối không được dùng ký hiệu hợp hay là những cái ký hiệu mà có cái kiểu hiệu như này nhé không được dùng cái ký hiệu hợp với lại hiệu cái thứ hai đó là nó hỏi là khoảng định biến thì các em sẽ trả lời là khoảng nghịch biến thì nó sẽ là ở đây nghịch biến là từ 1 đến 3 đúng không? Em sẽ trả lời khoảng nghịch biến là từ 1 đến 3. Đấy. Ví dụ số 1 tức là người ta cho sẵn cái bảng biến thiên yêu cầu các em sẽ biết thì rất đơn giản đúng không? Bây giờ thầy chuyển sang cái ví dụ số 2 các em nhé. Ví dụ số 2. Bây giờ thầy cho cái hàm số y bằng x mũ 3 này trừ đi 3 x bình phương cộng với 2. Đấy. Yêu cầu là tìm khoảng đồng biến thôi. Tìm khoảng đồng biến phải tìm cái khoảng đột biến của cái hàm số này à, tất nhiên là tìm khoảng đột biến thì chắc chắn là sẽ tìm được khoảng nghịch biến rồi đúng không Đấy. nhưng mà thầy hỏi ờ, nguyên khoảng đột biến thôi vì nhiều lúc đi thi nó trắc nghiệm nó chỉ khoảng một khoảng vậy thì đầu tiên đây là một hàm số bậc ba đúng không thì tập xác định của hàm số này tập xác định em sẽ có là d bằng r được chưa tiếp theo là em tính cho thầy cái thằng y phẩy y phẩy ở đây thì nó sẽ là 3 x bình phương này trừ đi 6 x sau đó em cho bằng gì bằng thì các em sẽ thu được hai nghiệm một nghiệm sẽ là bằng không và một nghiệm sẽ là bằng mấy bằng hai sau khi tìm được hai nghiệm này rồi thì các em sẽ lập cho thầy một cái bảng gọi là bảng biến thiên đúng không bảng biến thiên bảng biến thiên thì bây giờ các em lập cái bảng biến thiên đầy đủ chứ còn sau này khi mà các em thực hành trắc nghiệm đối với những cái câu tìm khoảng đường biến thì biến thì các em dùng là một là trục xét dấu hai là các em sẽ chỉ cần xét cái thằng y phải thôi không cần phải đảm biến thiên đầy đủ nhá nhưng ban đầu thầy vẫn hướng dẫn các em về cách lập đảm biến thiên bởi vì sau này mình sẽ dùng bảng biến thiên trong rất là nhiều những cái ờ, vấn đề khác nữa được chưa bảng biến thiên dòng đầu tiên là x em nhá dòng thứ hai là y phẩy này và dòng thứ ba nó sẽ là y sau đó thêm kẻ cái bảng như thế này này đấy cái đầu tiên là chúng ta xem là x này x thì nó tập xác định đó là m nghĩa là nó sẽ đi từ trừ vô cùng cho tới dương vô cùng thế thì chỗ này là trừ vô cùng này chỗ này là cuối cùng là dương vô cùng thế ở giữa này chúng ta sẽ điền những cái điểm mà làm cho đạo hàm bằng không hoặc là đạo hàm không xác định thế thì ở đây nó chỉ có những cái điểm làm cho đạo hàm bằng không thôi là x bằng không với x bằng hai đây là không này đây là hai thì tại đây y phải có không em điền không vào quy tắc xét dấu thì ở trong cái phần ờ, cơ sở lý thuyết em biết rồi đúng không đây là một tam thức bậc hai như vậy là trong trái ngoài cùng ngoài này cùng dấu hệ số a thì là dương bên trong này là âm được chưa dương đi lên này âm đi xuống và dương đi lên thế ở đây nó hỏi là tìm cái khoảng gì nhỉ đồng biến như vậy là em nhìn thấy là khoảng đồng biến nó có hai cái khoảng đây em kết luận luôn khoảng đồng biến này nó sẽ là chúng ta có hai khoảng đồng biến là từ trừ vô cùng cho tới không và từ hai cho tới dương vô cùng Đấy. các em chú ý nha, cái chưa nhỉ ok bây là cho mình cùng chuyển sang một cái ví dụ số 3 tiếp nối cái uh, ví dụ 2 ví dụ số 2 thì để cho một cái hàm bậc 3 bây giờ để chuyển sang một cái hàm bậc 4 thì nó như thế nào như vậy đây thầy cho cái hàm số y bằng x gì mũ 4 này trừ đi uh, 2x gì bình phương cộng với 3 Đấy, bây giờ yêu cầu đi tìm cái khoảng nghịch biến nhá tìm cái khoảng nghịch biến nghịch biến là khoảng đi xuống của cái hàm số này được chưa đó thế thì hàm bậc 4 thì nó nâng lên so với hàm bậc 3 thì chúng ta làm như thế nào cách làm thì hoàn toàn tương tự bởi vì phương pháp là phương pháp chung đúng không các em sẽ có là tập xác gì nhỉ tập xác d vẫn là d bằng r ban đầu các em cố gắng học và nó chuyển chỉ một chút sau đó thì làm trắc nghiệm mình sẽ rút gọn sau nhá y phải bằng x mũ 4 phải lên là 4 x mũ 3 này trừ đi 4 x như vậy các em sẽ đặt 4 x ra ngoài bên trong là x bình phương trừ đi mấy trừ đi một để cho các em Tới đây em sẽ cho bằng không thì ta sẽ thu được các nghiệm là x gì bằng không và x gì bằng cộng trừ 1. x gì bằng không, x gì bằng cộng trừ 1 từ đấy mình sẽ lập một cái bảng bảng biến thiên nhá, bảng biến thiên. x này y phẩy y được chưa em? Đó. Các em kẻ cái này ra. Đây là trừ vô cùng này, đây là dương vô cùng. Chỗ này nó sẽ là trừ 1 0 1. Đây là 0 0 0 bây giờ xét dấu như thế nào đúng không các em chú ý nguyên tắc xét dấu là gì nhỉ khoảng ngoài cùng thì luôn cùng dấu với hệ số của x mũ lớn nhất như vậy y phẩy hệ số x mũ lớn nhất chính là hệ số của x mũ ba hệ số x mũ ba đây bằng bốn là dương như vậy cái khoảng này là khoảng ngoài cùng này nó cùng dấu thì nó sẽ dương sau đó cái biểu thức sẽ đổi dấu qua nghiệm đơn và không đổi dấu qua nghiệm kép thế ở đây là có ba cái nghiệm là không và cộng trừ một đều là nghiệm đơn nghiệm đơn thì dương ở đây nó sẽ đổi dấu thành âm đây là dương đây là âm tâm đi gì nhỉ các em nhỉ đi xuống dương đi lên tâm đi xuống và dương đi lên bài toán này là hỏi cái khoảng nghịch biến như vậy có hai khoảng nghịch biến là trừ vô cùng tới trừ một và từ không tới một nha các em kết luận khoảng nghịch biến là từ trừ vô cùng cho tới trừ một và từ không cho tới dương à, từ không tới một đó như vậy chúng ta xong nhá vậy thầy sẽ đáo qua một lượt tất cả những cái hàm là hàm tha thức bậc ba rồi đã thức bậc bốn này sau đó là hàm ờ, phân thức này rồi hàm căn thức rồi khi mà mình đi hết một lượt những cái tự luận rồi là thầy bắt đầu là cho một số những cái ví dụ trắc nghiệm thì khi làm trắc nghiệm thì các em sẽ có những cái khi nắm được nền tảng rồi các em sẽ làm rất là nhanh đấy Thế ban đầu mà các em cứ thế các em làm trắc nghiệm luôn các em chưa nắm được kiến thức bỗng mà các em làm trắc nghiệm thì các em sẽ bị rất là nhiều những cái lỗ hổng về kiến thức sau này người ta xoáy sâu vào cái đấy là rất nguy hiểm nhá rồi vâng, như vậy chúng ta kết thúc ví dụ số 3 Ờ, thầy cho mình sẽ cùng chuyển sang cái ví dụ số 4 nhưng trước tiên thầy xóa cái bảng này tư sau này ví dụ tư bây giờ thầy cho cái hàm công thức nhé. cho này y bằng x gì bình phương cộng với lại 2x cộng với 2 trên x gì cộng 1 bây giờ yêu cầu là tìm cái khoảng đường biến nghịch biến nhé. tìm khoảng đường biến nghịch biến Đấy số bạn học không ừ, ờ, nghe kỹ nhìn đây lại tưởng là tay hơi thì tiếp tủa giống trong hóa đo thế đầu tiên cái bài toán này là bài mà chứa cái thằng gì nhỉ phân thức do vậy thì em sẽ có là gì nhỉ tập xác định thì mẫu ở đây là nó sẽ phải khác không thì các em đặt là x cộng một khác không thì x phải khác trừ trừ một nên mình sẽ có d bằng r bỏ đi một phần tử là âm một nhá sau đó các em tính đạo hàng nhanh này ở đây các em sẽ lấy từ phẩy nhân với mẫu rồi ừ, trừ đi mẫu phẩy nhân tử chia mẫu bình phương thế thì ờ, chỗ này là thầy sẽ nhẩm nhanh luôn nhé x bình phương này Đấy, chỗ này là cộng với hai x gì chỗ này hai hai trừ đi hết như vậy x bình cộng hai x trên x cộng một tất cả bình phương Đấy. thế ở đây là chúng ta sẽ cho bằng gì nhỉ bằng không đầu tiên này đầu tiên là y phẩy bằng không thì tương đương y phẩy bằng không thì tương đương là x gì bình phương cộng với hai x bằng không tức là chỉ có cái tử bằng không thôi thì tới đây các em sẽ thu được hai nghiệm là x gì bằng không và x gì bằng trừ hai thế thì x bằng không và x bằng trừ hai ở đây là nghiệm đơn được chưa thế ở chỗ này nó có cả mẫu nữa thì em tìm những cái mà nó không xác định ở đây là y phải mà không xác định y phải mà không xác định thì các em sẽ suy ra à, tương đương x gì cộng với một bằng gì nhỉ bằng không x gì cộng một bình phương bằng không tương đương x gì bằng trừ một Đấy. Thế thì x bằng trừ 1 thì cái thằng y phải này là không xác định Nhưng mà x bằng trừ 1 thì nó lại là nghiệm ở dưới mẫu Nghiệm ở dưới mẫu mà chỗ này là mũ 2 thì nó là nghiệm kép Thì nhớ là nghiệm kép thì nó không đổi dấu các em nhé Nghiệm kép thì nó không đổi dấu Từ đây thì em sẽ lập cho thầy một cái bảng là bảng biến thiên Bảng biến thiên là có là x này Dòng thứ hai là y phẩy, dòng thứ ba là y Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta vẽ một cái bảng này nhá Đây nó sẽ đi từ trừ vô cùng, dư vô cùng chỗ này là có hai nghiệm là trừ hai và không trừ hai và không Đấy, tại đây thì nó bằng không nhé y phẩy không xác định thì có kinh nghiệm là trừ một trừ một chính là nghiệm ở dưới mẫu làm cho nó không xác định thì các em điền cả con trừ một vào đây nhiều bạn quên mất con trừ một thấy chưa thế trừ một không xác định thì các em gạch hai gạch có thể như thế này đấy bây giờ xếp dấu dấu ở trên tử này dấu ở trên tử thì ở đây là x bình phương của hai x là tam thức bậc hai thì bên ngoài này nó sẽ gì nhỉ dương bên trong này nó sẽ âm thì như vậy là x gì bằng trừ một đấy nó cũng đảm bảo luôn là cái nhiệt kép nhiệt kép thì nó không đổi dấu đây là âm đây là âm thì nó vẫn vẫn giữ dấu đúng không đấy nên em chú ý nhá đấy là nếu mà nghiên kép ngay cả ở dưới mẫu là nó cũng không đổi dấu tới đây em sẽ kết luận cái khoảng đồng biến và nghịch biến thì đầu tiên là các em kết luận là khoảng đồng biến trước này khoảng đồng biến nó sẽ là nó có hai khoảng đồng biến là từ trừ vô cùng cho tới trừ hai và từ mấy nhỉ không tới sự vô cùng thế khoảng nghịch biến thì sao khoảng nghịch biến nhiều bạn là kết luận là từ trừ hai cho tới không sau đó thì hiểu bỏ đi cái phần tử trừ một các em tuyệt đối không được kết luận như thế các em phải kết luận là hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ hai cho tới trừ một và từ trừ một cho tới không tất cả các khoảng đồng biến khác nhau thì nhớ đồng biến hay nghịch biến theo cái khoảng khác nhau ấy thì ngăn cách với nhau bởi chữ và đấy các em lưu ý trên chưa nhỉ khoảng nghịch biến này khoảng nghịch biến nó sẽ là em phải kết luận được từ trừ hai đến trừ một và nhé từ trừ một cho tới gì nhỉ đến không đó em chú ý cho thầy cái đấy đừng có mắc sai lầm được chưa em ok tiếp để cho mình chuyển sang cái ví dụ số 5 ví dụ số 5 thì thầy cho một cái hàm là hàm chứa căn nhá chẳng như là cho này y bằng à, căn bậc hai của 4 trừ đi x bình phương tìm À, hay là cái này thì có thể hỏi là xét tìm biến thiên nha, xét tìm biến thiên thì khi hỏi là xét tìm biến thiên tức là các em phải đi tìm cả cái khoảng đường biến và cả cái khoảng nghịch biến rồi bây giờ với hàm chứa căn thì là khác cái gì đúng không hàm chứa căn thì là khác cái gì các em lưu ý cho thầy như sau đầu tiên là các em phải có tập xác định thì đối với hàm chứa căn thì các em phải giải là 4 trừ x bình lớn hơn hoặc bằng không thế thì 4 trừ x bình mà lớn hơn bằng không thì các em sẽ có là x gì lớn hơn rồi bằng trừ 2 nhỏ bằng 2 nghĩa là tập xác định D và đây là nó sẽ là từ trừ 2 cho tới 2 được chưa nhỉ sau đó các em sẽ tính y phẩy y phẩy thì đối với hàm trừ căn thì nó sẽ bằng u phẩy chia hai căn u u phẩy tức là cái biểu thức bên trong này phẩy 4 chữ x bình phương phẩy là trừ 2x chia cho hai lần căn của 4 chữ x bình đấy tới đây các em cho cái này bằng gì nhỉ bằng không thì các em sẽ tương đương x bằng gì nhỉ x bằng hai thế còn mẫu này bằng không thì chỗ này là hai cái đầu mút rồi đúng không hai cái đường mút vậy tới đây các em sẽ lập cái bảng biến thiên ra này lập cái bảng biến thiên x này y phẩy y nhớ là x thì bây giờ nằm ở trong cái đoạn từ trừ hai cho tới hai, do vậy em chỉ xét trong cái đoạn từ trừ hai cho tới hai thôi đó thế còn ngoài cái đoạn này thì mình làm gì mình gạch bỏ như thế này đấy mình gạch bỏ nó đi được chưa ở giữa này x bằng không này dấu này sẽ là dấu âm bởi vì dưới mẫu luôn dương thì trên tử là ý thức bậc nhất ý thức bậc nhất thì xét dấu là phải cùng trái khác bên phải cùng dấu hệ số a thì nó sẽ âm bên trái nó sẽ dương dương đi gì nhỉ đi lên và âm đi đi xuống tới đây các em sẽ kết luận là khoảng đồng biến Đấy, khoảng đồng biến nó sẽ là đồng biến thì dấu đi lên như vậy là từ trừ 2 cho tới 0 khoảng nghịch biến là khoảng nghịch biến là nó sẽ là từ 0 cho tới 2 một số bạn ờ, thắc mắc như này là chỗ này em thay chỗ này bằng dấu móc vuông thì nó có bị sai không thì các em chú ý nhé nếu mà em thêm ở chỗ này thì lúc đó là lấy cái bằng không lấy bằng không thì chỗ này là x thì bằng không thì y phẩy bằng không y phẩy bằng không chỗ này là tại hữu hạn điểm nên chỗ này em viết cái móc vuông như này là nó cũng không sai em nhé bởi vì nó cũng bằng không tại x bản điểm thì được đấy cái chỗ này em dùng cái móc vuông cũng không gì nhỉ không sai được chưa nhỉ rồi ok nhưng bình thường kết luận ngày nay kết luận là cái khoảng đồng biến nghịch biến nhá đấy, thường là như thế rồi như vậy là còn cái hàm nào chưa xét được căn thức được thứ rồi ok như vậy là vừa rồi thầy xét uh, kinh qua tất cả những cái hàm rồi là hàm đa thức hàm ờ, phân thức và hàm trừ căn bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đi làm một số những cái ví dụ trắc nghiệm xem là nếu là trắc nghiệm thì làm như thế nào nhá vậy thì trước khi làm trắc nghiệm em đi cho thầy một cái chú ý như sau chú ý chú ý chú ý này thì thầy sẽ đặt và các em sẽ ghi nhá Đấy, các em sẽ ghi vào vở bởi vì học như này mình học online thì các em chú ý là các em cũng đầu tư nghiêm túc nhá cũng phải ghi chép ra vở chứ không phải là các em ngồi các em xem thầy chém gió từ đầu đến cuối chỗ nào ừ, mà nhanh quá thì các em tạm dừng video lại các em ghi chép đấy chứ còn uh, bao giờ lúc mà dạy online thầy cũng dạy nhanh hơn so với offline bởi vì đấy, đặc điểm của online là các em có thể tạm dừng video lại đúng không có thể điều khiển thầy thích cho thầy chạy lúc nào thì thầy chạy à. chú ý này đó là khi em ghi định khi tìm khoảng đồng biến nghịch biến mà làm trắc nghiệm nhá khi tìm khoảng đồng biến nghịch biến mà làm trắc nghiệm thì ta lưu ý như sau thì ta lưu ý như sau một một không nhất thiết phải lập bảng biến thiên không nhất thiết không nhất thiết phải lập bảng biến thiên các em biết cách lập bảng biến thiên nhưng khi làm trắc nghiệm các em không nhất thiết là phải lập bảng biến thiên mà chỉ cần chụp xét dấu nhá chỉ cần chụp xét dấu y phẩy cần chụp xét dấu y phẩy được chưa nhỉ chỉ cần chụp xét dấu y phẩy đó bởi vì tại sao chỉ cần chụp xét dấu y phẩy khi em xét dấu từ y phẩy thì em thấy y phẩy dương thì nó đồng biến em thấy y phẩy âm là nghịch biến do vậy đâu cần phải bảng biến thiên đầy đủ nhưng mà em học em vẫn để biết bởi vì cái bảng biến thiên này sau này nó sẽ à, xuất hiện rất là nhiều trong những cái vấn đề khác đấy là cái đầu tiên phải chú ý cái thứ hai đó là loại tất cả loại tất cả các đáp án loại tất cả đáp án có các ký hiệu loại tất cả những cái đáp án có ký hiệu như sau đó là hợp đáp án nào mà có ký hiệu hợp là loại luôn nha ký hiệu thứ hai là ký hiệu là trừ phép trừ trong tập hợp Đấy. cứ có ký hiệu hợp và trừ là cái loại luôn bởi vì nếu mà nó sẽ đồng lý định biến trong các khoảng uh, nhau ấy, thì mình phải ghi chữ và không được dùng ký hiệu hợp và trừ em chú ý cái thứ ba cái thứ ba là khi lưu ý làm trắc nghiệm này trắc nghiệm gì rồi bảng biến thiên này loại tất cả đáp án có cái thằng này rồi cái thứ ba đó là em để ý để ý các đáp án đối ngược nhau để ý các đáp án đối ngược nhau đáp án như nào gọi là đáp án đối ngược nhau đáp án a là hàm số đầu biến trên khoảng từ trừ vô cùng tới một đáp án B thì là hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cùng cho tới một thì một thằng vẫn là khoảng từ trừ vô cùng tới một nhưng một thằng là đồng biến và một thằng nghịch biến thì hai đáp án đó đối ngược nhau thì đáp án nó sẽ rơi vào một trong hai thằng đấy thôi thì các em không cần quan tâm những cái đáp án kia nữa nhá đấy, thì thường là có những cái đáp án đối ngược nhau thì đáp án nó sẽ tập trung vào hai cái đáp án đó thì chúng ta sẽ để ý xem là đáp án nào đúng thì em khoanh và nếu mà đi thi mà không kịp thời gian thì lúc đó mình nhìn hai đáp án đối ngược thì mình uh, random thì nói chung là cũng được cái xác suất là nó cao hơn nha được chưa nhỉ Đấy. ngoài ra thì cái thứ tư cái thứ tư khi lưu ý và các em làm về tính đồng biến định biến là các em có thể sử dụng máy tính nhá có thể sử dụng máy tính trong những cái trường hợp khó trong những trường hợp đạo hàm khó đạo hàm khó thế thì sử dụng máy tính này như thế nào thì nói chung là trong cái giai đoạn này thì thầy cũng sẽ chưa hướng dẫn uh, sử dụng máy tính bộ nhá thầy có thể có một cái khóa về ờ, riêng về máy tính bởi vì bây giờ mà các em sử dụng máy tính như này các em sẽ rất lạm dụng nhá thì có thể là trong cái khóa này thầy sẽ điểm xuyết những cái gì là công cụ hỗ trợ thôi chứ còn nếu mà các em phụ thuộc vào cái máy tính này đi thi là là không thể làm được những câu khó bởi vì muốn làm câu khó các em phải có kiến thức nền tảng rất là tốt được chưa nhỉ rồi bây giờ thì cho mình sẽ cùng đi làm một số những câu trắc nghiệm nhé và này viết sẵn những cái câu hỏi trắc nghiệm trên bảng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng à, đi làm nhé. Với à, mỗi câu trắc nghiệm thì chúng ta có thể uh, tạm dừng video đã trước khi uh, nghe thầy chữa thì em nên suy nghĩ rồi chọn đáp án. Như vậy nó sẽ hay hơn đúng không? Ok, uh, ví dụ số 1 nhé. Trong thời gian thầy đọc đáp án thì các em có thể uh, khoanh luôn được rồi nhé. Hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng với 3 x bình phương trừ đi 1 đồng biến trên khoảng nào? Đấy, có bốn đáp án A là từ trừ vô cùng tới 1, đáp án B là khoảng từ 0 đến 2, đáp án C từ 2 đến dương vô cùng và đáp án D là trên R. Như vậy các em chọn đáp án gì rồi nào nhỉ? Ok, như vậy là sẽ có nhiều bạn chọn được đáp án rồi đúng không? Thế bây giờ câu này là câu trắc nghiệm đúng không? Chúng ta không cần phải làm đầy đủ giống như tự luận nữa. Đấy, hạn những cái như tập xác định là R thì mình ờ, hình thành ở trong đầu thôi. Đây tính y phẩy này, nó sẽ là trừ 3 x bình phương cộng với 6 x. Các em cho bằng không thì tương đương Đấy, giải nhanh cái này ra thì là một nghiệm là x bằng không và một nghiệm cái này đặt ờ, ra ngoài x bằng mấy nhỉ hai sau đó các em chỉ cần chúng xét dấu thôi không cần nhiều nhá đây một nghiệm là không một nghiệm là hai đây là chúng xét dấu y phẩy hệ số a của x bình ở đây âm bên ngoài là âm bên trong là dương như vậy đồng biến đồng nghĩa việc là dấu của y phẩy nó tỷ dương như vậy ở đây là kết quả này từ 0 đến 2 các em sẽ quay được ngay đáp án gì nhỉ đáp án D Đấy, thì với những câu như này các em làm nhanh và thành thạo thì nó mất khoảng 5 đến 10 giây với những bạn chậm hơn khoảng 30 giây thì mình dành thời gian để làm những câu nó khó hơn đúng không ví dụ thứ hai nó hỏi là hàm số nào sau đây thì nghịch biến trên r như vậy là nghịch biến trên r thì em sẽ có y phẩy luôn gì nhỉ y phẩy luôn nhỏ hơn không còn nếu mà y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng thì nó phải bằng không tại hữu hạn điểm như vậy ở đây cô a cô a thì các em phải cái thằng là đáp án cô a lên nhá là y phẩy nó bằng hai đích thì thằng này là nó sẽ đổi dấu bởi vì có nghĩa nên cái này là loại được chưa nhỉ đáp án B thì em thử thì em tính y phẩy thì nó bằng hai cộng 1 và phẩy thì bằng hai luôn lớn hơn không mà chỗ này là nghịch biến thì mình đang cần là nó âm hoặc là nhỏ hơn là bằng không bằng không hữu hạn điểm nhá nên cái này lớn hơn không là chúng ta cũng loại nhá thử đáp án C đáp C em tính y phẩy bằng chỗ này là trừ ba x bình phương trừ ba x bình phương cộng với lại sáu x trừ đi ba thì thằng này các em có thể đặt trừ ba ra ngoài bên trong là x trừ một tất cả bình được chưa nhỉ các em nhỉ như vậy là x trừ một tất cả bình thì luôn lớn hơn hoặc bằng không nhân với trừ ba thì lại nhỏ hơn hoặc bằng không với mọi giá trị của x bây giờ chúng ta kiểm tra xem là dấu bằng này nó có hữu hạn điểm không như vậy y phẩy bằng không thì nó chỉ có một cái nghiệm là x bằng một thôi như vậy là hữu hạn chứng tỏ đáp án c này đáp án gì nhỉ đúng Đấy, thì chúc mừng những cái bạn đã có đáp án gì nhỉ đáp án c đáp án đúng bây giờ thì mình cũng chuyển sang ví dụ số 3 à, ờ, trong thời gian để đọc cái ví dụ số 3 này em đọc kỹ năng là đọc lướt xem là cho đáp án gì trước khi xem được chữa nhá cho hàm số là y bằng x cộng 1 trên x trừ 1 này chọn khẳng định đúng đáp án A là hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng tới 1 hợp với lại từ 1 tới dương vô cùng đáp án B là hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cùng tới 1 hợp với lại từ 1 tới dương vô cùng đáp án C là hàm số nghịch biến trên R bỏ đi một phần tử là 1 đáp là hàm số định biến trên khoảng từ 2 tới dương vô cùng thế thì bài toán này đầu tiên là chứa mẫu tức là hàm phân thức vậy em phải đặt điều kiện là x gì khác gì nhỉ điều kiện là x gì khác một sau đó anh em tính cho thầy cái thằng y phẩy đúng chưa y phẩy y phẩy ở đây mình tính nhanh nhé, lấy a nhân d trừ b nhân c tức là lấy một nhân trừ một này thì trừ đi hai nhân một y phẩy ở đây em sẽ tính là trừ ba trên x trừ một với cả bình phương và các em nhận thấy một điều rằng là y phải này luôn âm với mọi giá trị của x khác mấy khác một như vậy là hàm số này nó sẽ nghịch biến trên từng khoảng xác định nha hàm số này nó sẽ nghịch biến nghịch biến trên từng khoảng xác định trên từng khoảng xác định Đấy, em phải ghi cái này vào nhé hàm số chúng ta kết luận là sẽ nghịch biến trên từng khoảng xác định thì ở đây nó sẽ có hai khoản xác định khoản đầu tiên là từ trừ vô cùng tới một khoản thứ hai là từ một tới dư vô cùng tuy nhiên khi ngăn cách các khoảng như vậy người ta sẽ dùng cái chữ và và trong phần chú ý thầy nói rằng là cứ đáp án nào làm sao nhỉ có ký hiệu hợp này ký hiệu hợp này Đấy, ký hiệu hợp như vậy loại luôn đáp án a cái này có ký hiệu hợp loại luôn đáp án b mà không cần quan tâm cái này có ký hiệu là gì nhỉ trừ loại luôn đáp án c không cần phải làm gì cả nhắm mắt nhắm mũi quanh đáp án d đấy nên câu này nhé nếu mà người ta hỏi bình thường như này ở trên lớp ấy thì các em chọn phương án ban d và các em không phải làm cái gì cả nhưng đi thi đại học và đi thi thật thì ờ, đáp án gây nhiễu nó rất tốt nhé đấy nên các em cần phải lưu ý vậy bây giờ chúng ta xét xem là tại sao đáp án d này là đáp án đúng mà trong khi ở đây là cái khoảng nghịch biến của mình là gì nhỉ có hai cái khoảng là từ trừ vô cùng cho tới một và từ một tới dương vô cùng đây là hai cái khoảng nghịch biến của nó vậy thì rõ ràng là cái khoảng từ hai tới dương vô cùng nó là cái tập gì của cái tập này các em nhỉ là tập con đó là tập con của tập này vậy thì các em nhớ đây là hàm số mà đơn điệu đơn điệu là gọi chung cho đồng biến và hình biến nhé hàm số mà đơn điệu trên cái tập bố thì sẽ đơn điệu trên tập con Đấy, tức là thằng này là con của thằng kia ấy, thì đơn điệu trên thằng bố thằng mẹ thì sẽ đơn điệu trên thằng con đấy nên cái chỗ này nhé là với những cái bài toán đơn giản là nhiều em chủ quan đấy người ta thường là trích ra cái khoảng con đấy trích ra khoảng con vậy thì ghi chú ý như vậy ghi chú ý như vậy chú ý đó là nếu em có là a mà là con của b nhé nếu tập a là con của tập b thì hàm số hàm số mà đơn điệu hàm số mà đơn điệu trên b trên cái tập ờ, b này tập này gọi là tập bố được chưa Đấy, các em có thể gọi là tập mẹ cũng được hàm số và đơn điệu trên D thì ngay lập tức mình đã suy ra được là hàm số này cũng sẽ đơn điệu đơn điệu trên gì nhỉ trên A Đấy, cái điều này là cái điều em hết sức lưu ý nhé vậy nếu mà trong đáp án mà là có hai cái đáp án mà một đáp án lại là con của đáp án kia thì em lại quay luôn cái đáp án con tại sao lại quay luôn đáp án con bởi vì nếu mà cái đáp án mà mẹ này nó đúng thì chắc chắn là đáp án con này nó cũng đúng mà trắc nghiệm thì trong một câu thì không thể có hai đáp án đúng được đúng không do vậy anh em sẽ khoanh đáp án con luôn nhá đấy, chú ý cái lý thuyết này được đây ok chúng ta kết thúc ví dụ số 3 để cho mình chuyển sang ví dụ số 4 là cho cái hàm số y bằng fx có đồ thị y bằng f phẩy như hình vẽ mệnh đề nào sau đây đúng là có bốn mệnh đề hàm số đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng đáp b nghịch biến trên khoảng từ trừ một đến một. và chết đây là trừ một đến không. Đấy, đáp án C là hàm số đồng biến trên quả từ trừ 2 đến 0 và đáp án D là hàm số nghịch biến trên quả từ trừ 1 đến 0 đấy đây là cái đồ thị đúng không các em nhìn rõ đồ thị trên nhỉ vậy bài này thì các em có thể tạo dựng video lại để làm đúng không đấy, sau đó thì xem thầy chữa phân tích thì nó sẽ hay hơn ok như vậy coi như là 30 giây đã trôi qua đấy, chắc là nhiều bạn cũng đã có cái câu trả lời rồi đúng không chúng ta cùng xem câu trả lời của mình đúng chưa nhé thứ nhất cái mà cần lưu ý ở bài toán này là gì nó cho hàm số fx Đấy, đọc không kỹ nhưng đồ thị ở đây là đồ thị của gì các em f phẩy tức là cái đồ thị này là đồ thị của f phẩy vậy thì khi quan sát cái đồ thị của f phẩy là các em quan sát không phải là cái phần đồ thị đi lên đi xuống nữa mà lúc đó các em sẽ quan sát là ở trên lỗi hay là ở dưới lỗi nếu mà phần đồ thị ở trên lỗi như này thì cái nó nó sẽ là y phẩy dương mà y phẩy dương là hàm số đồng biến còn cái phần đồ thị ở bên dưới của thì là y phẩy nó âm mà đi về âm thì nó là nghịch biến đấy nên sai lầm của các em khi đi chỗ này là đọc không kỹ à, xong là đọc luôn ra là hàm số đồng biến trên khoảng từ một tới dương vô cùng thấy đây là một đúng không này một này thấy nó đồ thị đi lên thế là khoanh đáp án a luôn là toi đúng chưa sai bởi vì chỗ này là phần đồ thị này bên dưới là nghịch biến này phần đồ thị này bên trên như vậy đáp án a là sai hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ một đến một đây là trừ một đây là một như vậy phần đồ thị này là trên phần đồ thị này là dưới vừa có phần đồ thị ở trên OX và dưới OX chứng tỏ y phải vừa đồng biến và vừa nghịch biến đáp án này là đáp sai C hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ hai đến không đây là trừ hai đây là không như vậy khoảng từ trừ hai đến không thì toàn bộ đồ thị của F phải ở trên nghĩa là y phải dương y phải dương chứng tỏ là đồng biến vậy đáp án đúng là đáp án gì nhỉ D hiển nhiên đáp án à, đáp án C hiển nhiên là đáp án D sẽ là đáp án sai đấy như vậy thì giờ mình vừa chuyển vừa trải qua bốn cái ví dụ về trắc nghiệm các em biết là phần nào mà cái tốc độ là trắc nghiệm nó như thế nào Đấy, nhưng các em nhớ nhé vẫn phải học cái chắc ờ, từ luận trước đã các bước phải đầy đủ để mình hiểu rồi trắc nghiệm mình có thể lược bỏ những cái đấy nó vẫn ở trong đầu mình nhưng mình không thể hiện ra ngoài đúng không người khiêm tốn thì người ta sẽ ít khi nói nhiều người ta thường là những cái gì người ta giữ ở bên trong ấy thì những cái người khiêm tốn như thế người ta học rất là giỏi và đi thi điểm rất là cao những người ờ, học giỏi mà nói nhiều đi thi điểm chưa chắc là cao những người ờ, học giỏi mà đi thi nói ít điểm chắc chắn sẽ cao cái đấy là cái đức ờ, khiêm tốn khiêm cung nên các em nhớ nhé các cụ ngày xưa có một cái câu là gì nhỉ ừ, giỏi hẳn cho người ta phục dốt hẳn cho người ta thương chứ dở dở ương ương là người ta ghét đấy thế mình cứ dở dở ương nhưng mà mình cứ thích thể hiện đấy là người ta vừa ghét và đi thi là thường là điểm nó rất là thấp một là bị tổn phước hai là những cái người tinh tướng như thế thì thường là cái tâm của họ nó không được tĩnh nên khi làm bài hay sai lắm nên các em ngoài cái việc em học toán các em rèn cho mình về tâm tính để cho cái tâm mình nó thanh tịnh hơn nhá rồi ok như vậy vừa rồi chúng ta đã đi vào cái phương pháp đầu tiên là sử dụng cái bảng biến thiên là chúng ta có thể đi tìm được cái khoảng đồng biến nghịch biến của rất nhiều hàm số thế trong cái vấn đề số 1 là tìm khoảng đồng biến nghịch biến có một cái vấn đề mà rất là nhiều em sẽ gặp nhiều khó khăn đó là tìm khoảng đột biến nghịch biến của cái hàm số hợp và sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cái cách tìm khoảng đột biến nghịch biến của hàm số hợp nha em ghi cho thầy cái thuộc phương pháp số 2 là tìm khoảng đột biến nghịch biến tìm cái khoảng đột biến này nghịch biến của cái hàm số hợp nhé thì muốn tìm được cái khoảng đột biến nghịch biến của hàm số hợp thì đầu tiên là các em cần phải nhớ được cái công thức tính đạo hàm của hàm số hợp đúng không thế nếu mà thầy cho cái hàm số y bằng f của u nhé f của u thì các em sẽ suy ra y phẩy này thì nó sẽ bằng u phẩy nhân với gì nhỉ f phẩy của u Đấy. đây chính là đạo hàm của hàm số gì nhỉ hàm số hợp thế thì sau khi mà mình tính được đạo hàm của hàm số hợp rồi các em nhớ thầy đây đây là cái thứ nhất phải lưu ý này cái thứ hai nhá cái thứ hai nếu mà các em có f phẩy x bằng không f phẩy x bằng không này thì các em tương đương thì giả dụ là các em tìm được x gì bằng a và x gì bằng b em tìm được hai nghiệm là x bằng a và x bằng, bằng b thì nhớ đây là f phẩy x bằng không thì x bằng a x bằng b như vậy em sẽ suy ra được là nếu mà là f phẩy u mà bằng không ấy nhé thay cái chữ x bằng chữ u như vậy là chúng ta sẽ tương đương được là gì nhỉ u bằng a hoặc là u bằng b tức là nếu mà chỗ này là u thì mình sẽ thay là u bằng a hoặc u bằng b không phải là x nữa để thế nhà em nhỉ đó thế thì phương pháp thì vẫn giống hệt như cái phương pháp tìm khoảng một biến biến mà thầy vừa dạy lúc nãy nghĩa là bước một là em tính đạo hàm này bước số 2 là em sẽ cho đạo hàm bằng không em tìm ra nghiệm bước số 3 là em sẽ xét gì nhỉ xét dấu vẫn tuân theo ba bước nhá phương pháp này phương pháp à, bước một là tính y phải tính y phải bước hai Đấy, bước hai đó là cho y phải bằng không suy đơn nghiệm suy đơn nghiệm và bước số 3 xét dấu nha xét dấu và bước số 4 là gì nhỉ kết luận nó vẫn bốn bước như thế này thôi tuy nhiên nó sẽ rất là lạ với các em bởi vì nó là hàm mở à, thầy có thể lấy một cái ví dụ như này nhá ví dụ Đấy, cho hàm số y bằng fx có f phải x bằng này thì cho là x trừ đi một nhân với x trừ đi ba Đấy chưa nhỉ? Cho hàm số fx bằng cái này. Bây giờ yêu cầu là tìm khoảng đồng biến nghịch biến. Tìm khoảng đồng biến này, thôi đồng biến thôi nhá, của hàm số y bằng f của x bình phương trừ đi 2x. x bình phương trừ đi 2x. này thì cho là cộng với 3. Được chưa nhỉ? thế thì uh, nếu mà em làm được cái con này rồi thì những cái con sau em làm sẽ rất là dễ dàng nhá đấy câu này cho f phẩy hơi tìm khoảng lượng biến nghịch biến của fx thì bạn đã không biết làm nhưng nếu mà của f của cái này, này thì sẽ ít bạn làm được hơn thế đầu tiên này chúng ta sẽ đi tính tạo hàng cho thầy nhá tính tạo hàng y phẩy bằng nó sẽ bằng cái thằng bên trong này phẩy này thằng bên trong này phẩy thì nó sẽ bằng là 2x gì trừ đi hai đúng không sau đó nhân với lại f phẩy của x bình phương trừ đi 2x cộng 13 đấy thế sau khi tính f phẩy xong thì các em sẽ cho bằng không đúng không cho thằng này bằng không thì đây rõ ràng là phương trình tích thì các em sẽ thu được trường hợp thứ nhất là 2x trừ đi 2 bằng không và trường hợp thứ hai là f phẩy của x bình phương trừ đi 2x cộng 3 bằng không đấy Thế cái trên này thì các em giải dễ dàng ra là x xỉu bằng mấy rồi nhỉ? x xỉu bằng 4 đúng không? Bây giờ các em giải cái dưới này Giải cái dưới này anh em để ý nhá Ở trên này là người ta có f phải x bằng x trừ một nhân với x trừ ba x trừ một x trừ ba Thì đây thầy viết này cho em cẩn thận nhá f phải x bằng không Thì lúc đó các em sẽ tương đương là x trừ một nhân với lại x trừ ba bằng không Nghĩa là các em sẽ thu được hai nghiệm x bằng một và x trừ ba 3 chưa? Đó Vậy thì bây giờ nếu mà f phẩy của x bình phương trừ đi 2x cộng 3 bằng không đấy thì lúc đó em có cái gì em sẽ tương đương bây giờ không phải là x nữa mà bây giờ là cả cái biểu thức này nó sẽ bằng gì nhỉ một hoặc là bằng ba đấy x bình phương trừ đi 2x cộng với 3 này sẽ bằng 1 hoặc là x bình phương trừ đi 2x cộng với 3 cái này nó sẽ bằng 3 vẫn là hai cái nghiệm này nhưng bây giờ là cái đối số là cả cái biểu thức hàm hợp đấy các em chú ý được là cái chỗ đó nhá thế thì cái này bước sang đây là x bình chứa x cộng hai thì thằng trên này là vô nghiệm thằng trên này vô nghiệm cái ba cái ba này triệt tiêu thằng bên dưới này các em sẽ tìm được một nghiệm là bằng không và một nghiệm là bằng bằng hai như vậy các em có tổng cộng là ba nghiệm là x bằng một x bằng không và x gì bằng gì nhỉ? bằng hai vậy thì có ba nghiệm và ba nghiệm này đều là ba nghiệm đơn em nhé đều là ba nghiệm đơn bây giờ các em sẽ xét dấu nghiệm nhỏ nhất là không này sau đó đến một và đến hai đây là một đây là hai bây giờ các em xét dấu như thế nào nhớ là nó sẽ chia được số ra là một hai ba bốn khoảng các em chỉ cần xét dấu được một khoảng thôi sau đó các em sẽ đan dấu ra những khoảng còn lại thế thì ở đây là thầy sẽ chọn ra một khoảng để thầy xét dấu giả dụ thầy chọn ra cái khoảng từ hai đến dương vô cùng để xét dấu vậy thì muốn xét dấu trên cái khoảng từ hai cho tới dương vô cùng thì thầy sẽ lấy một cái giá trị của x nằm trong khoảng từ hai tới dương vô cùng đại diện cho cái khoảng này này thầy thay vào cái thằng y phẩy nếu mà nó dương thì cả khoảng dương còn nếu mà nó âm thì cả khoảng nó sẽ âm như vậy thứ hai thì dương vô cùng thầy sẽ lấy thử cái thằng y phẩy tại gì nhỉ tại ba ba y phẩy tại ba cái này là hai nhân với ba như vậy là bằng 6 6 trừ đi hai như vậy nó sẽ bằng 4 f phẩy lại f phẩy lại em sẽ thay ba vào đây như vậy ba bình là 9 trừ đi 6 cộng với 3 như vậy là 12 trừ đi 6 như vậy f phải tại 6 6 thế thì f phẩy đại 6 thì dương hay là âm nhỉ các em nhỉ f phẩy đại 6 thì mình chưa biết âm dương như nào vậy thì mình sẽ dựa vào cái xét dấu của f phẩy em ơi f phẩy có một nghiệm là một một nghiệm là ba em nhìn này một nghiệm là một một nghiệm là ba xét dấu thằng f phẩy thì nó là một tam thức một hai bên ngoài này là dương em nhá bên trong này là âm thì đây chính là dấu của thằng f phẩy thế thì f phẩy đại 6 f phẩy đại 6 thì đây là 3 thì 6 nó ở cái vị trí ở đây này như vậy dấu của nó sẽ là dấu gì dấu dương chứng tỏ f phẩy sáu dương thì 4 nhân f phẩy sáu thì chính là y phẩy của cái hàm số hợp y phẩy hàm số hợp chỗ này nó sẽ dương này vậy thì cả khoảng này nó sẽ dương khoảng này dương thì chứng tỏ thằng này nó sẽ gì nhỉ âm thằng này âm thì thằng này nó sẽ gì nhỉ dương thằng này sẽ âm đấy như vậy nó hỏi là khoảng đầu biến thì rõ ràng các em sẽ có hai khoảng là từ hai cái dương vô cùng và cái khoảng từ không đến một nhá đấy vậy có hai cái khoản lồng biến em nhìn đây em biết được cái nhỉ thế đi thi nó sẽ chỉ trích ra một cái khoản thôi đấy thì lúc đó nó có thể hỏi là cái khoản lồng biến là gì thì đáp án là một khoản thôi nó sẽ cho là không một thôi chứ ít khi là nó cho cả hai khoản đấy nhá cho hai cái khoản thì nhiều lúc là mình có thể thử máy tính vậy thì ở đây là cái kỹ năng mà xét dấu một khoản em có thể sử dụng trong cái việc làm trắc nghiệm trắc nghiệm nó có bốn đáp án đúng không em sẽ lấy từng cái x nằm ở trong đáp án ấy đấy sau đó em thay thẳng bằng cái thẳng y phẩy thế thì nếu nó hỏi ờ, đồng biến thì thay vào là nó phải dương nếu em thay vào vào cái đoạn im phẩy mà dấu nó âm thì em sẽ loại là đáp án đó đi nên trắc nghiệm nó có rất là nhiều những cái thủ thuật nhưng mà nếu mà em nắm vững kiến thức ấy, sau đó em hãy thủ thuật sau nhá đây thầy lấy cho một cái ví dụ như thế này à, ví dụ một bây giờ thầy xét sang ví dụ hai số hai chúng ta sẽ làm trắc nghiệm nhé chẳng hạn như là cho hàm số y bằng fx có đồ thị có đồ thị hàm số y bằng f phẩy x như hình vẽ nhớ đây là f phẩy nhá x như hình vẽ đây thì vẽ cái hình như thế này Đấy, cái này nó sẽ là một đi qua đây xuống đây lên đây chỗ này là trừ một nhé chỗ này là không chỗ này là một đó ok à, bây giờ nó hỏi là hàm số f của x bình phương trừ y một đồng biến trên khoảng nào bây giờ hỏi là hàm số y bằng f của x thì bình phương trừ một đồng biến trên bằng nào có bốn đáp án như này đáp án a là từ trừ vô cùng cho tới trừ căn hai đáp án b là từ trừ một cho tới một đáp án c là một cho tới căn hai và đáp án d là không cho tới một thế thì với con này thì thực ra nếu mà đi thi các em chỉ làm trong một giây nếu mà các em lưu ý nhá tuy nhiên cái một giây đấy thì đang nữa cuối trong cái ờ, ví dụ này mình sẽ nói bởi vì tại sao chúng ta có thể làm câu này trong một giây mặc dù đây là một cái câu phân loại rất là khó đúng không trước tiên là các em nhớ phải làm được chuẩn chỉ cho thầy nhá y phẩy này y phẩy cái hàm này là hàm gì nhỉ f của x bình phương trừ một thì cái này phải lên là mấy x nhỉ 2 x gì nhân với f phẩy của x bình phương trừ đi một sau đó em lại gì nhỉ cho bằng không nhớ đây là trắc nghiệm do vậy thầy sẽ làm rất là nhanh à, nó sẽ là x gì bằng không hoặc là f phẩy của x gì bình phương trừ đi một bằng không thế thì f phẩy của x bình phương trừ một nhớ đối số ở đây là x bình phương trừ một nên em sẽ tương đương nghiệm thì phải biết là x gì bình phương trừ một thế thì nghiệm thì em nhìn ở đâu đó là em phải nhìn cái đồ thị đồ thị này chính là đồ thị y bằng f phẩy của x thì nó giao với x tại ba điểm là trừ một này không này và mấy nhỉ và một vậy thì giao tại ba cái điểm này nghĩa là sẽ có nghiệm là x bằng trừ một x bằng không và x bằng bằng một vậy thì ở đây là f phẩy của x bình trừ một thì chúng ta sẽ có x bình trừ một bằng trừ một x bình phương trừ một bằng không và x bình phương trừ một bằng bằng một đấy từ đây chúng ta sẽ giải ra các nghiệm tương đương sẽ có một nghiệm vẫn là bằng không viết lại này cái này cái này rút gọn đi nhá như vậy là có nghiệm bằng không trùng với nghiệm ở trên thì chỗ này là x xì bình phương thì nó là nghiệm kép ở trên này thì nó là nghiệm đơn thế thì nghiệm đơn mà nhân với nghiệm kép thì tính chung nó vẫn là nghiệm đơn bởi vì thằng này là mũ hai thằng này là mũ một mũ hai mà nhân với mũ một thì nó lại trở thành mũ mấy nhỉ mũ ba thế thì mũ ba thì cũng coi là nghiệm đơn các em nhé vậy thì thầy viết x bằng không này nhớ là là nghiệm đơn nó đổi dấu x bình phương trừ một bằng không thì em thu được hai nghiệm là x gì bằng cộng trừ một x bình phương trừ 1 bằng 0 thì x bình phương bằng 2 thì bằng cộng trừ căn 2 như vậy bài toán này là nó có đến tận 5 nghiệm đấy 5 nghiệm các em sẽ tiến hành xét dấu này đây sẽ là trừ căn 2 sau đó đến trừ 1 rồi đến 0 rồi đến 1 rồi tới căn gì nhỉ căn 2 rồi bây giờ các em sẽ xét dấu một khoảng cái thầy nhá xét dấu một khoảng thế thì căn 2 là khoảng 1,4 như vậy thầy sẽ xét dấu là đây cái khoảng này thầy lấy ra cái thằng x bằng 2 nhé hai lần lớn hơn căn hai là một phẩy bốn rồi đúng không như vậy thì tính y phẩy đại hai xem là dấu của nó như nào y phẩy đại hai thì thay vào y phẩy hai nhân hai như vậy là bằng bốn nhân với f phẩy hai bình là bốn bốn trừ một f phẩy đại ba bây giờ em xem là dấu của f phẩy đại ba này như thế nào f phẩy đại ba em nhìn đồ thị ba nó ở vị trí ít ở đây này gióng lên trên như vậy là cái phần đồ thị này nó ở phía bên trên bên trên gióng lên chữ y thì y phẩy đó là dương chứng tỏ f phẩy đại ba là gì nhỉ dương vậy khoảng này là dương khoảng này là âm khoảng này là dương khoảng này là âm dương âm ở đây nó hỏi là đồng gì nhỉ đồng biến chứng tỏ phải lấy cái dương thôi cái âm này mình bỏ hết đi đáp án a là từ trừ vô cùng tới trừ căn hai loại đấy bởi vì trừ căn hai này là âm là nghịch biến trừ một tới một đây trừ một tới một vừa âm vừa dương loại từ một tới căn hai âm loại như vậy là không tới một đúng đáp án gì nhỉ D đấy nếu làm chuẩn chỉ như vậy nhé cách hai với bài toán này thì chúng ta có thể thử đáp án thử đáp án bởi vì hàm số hợp nếu nó hỏi khó lên thì nó sẽ phụ thuộc vào cái biểu thức ở bên ngoài nhiều lúc là người ta sẽ cho cái hàm này cho là cộng thêm một cái hàm nữa bên ngoài này nữa này thì lúc đó nó sẽ là tương giao không phải với chỗ ích nữa mà là tương giao với một cái đường thẳng khác thì với những bài toán đó thì cái việc mà làm chuẩn chỉ thì nó sẽ dài và mất thời gian tuy nhiên nếu là trắc nghiệm các em có thể sử dụng cái phương án là thử đáp án thế thì đáp án a nhé là từ trừ vô cùng tới trừ căn hai thì với đáp án a này từ trừ vô cùng tới trừ căn hai thì các em có thể lấy cái gì nhỉ các em sẽ chọn một cái x nằm trong khoảng này bạn em chọn x gì bằng trừ 10 đi chẳng hạn thế thì em thay nó vào cái thằng y phẩy y phẩy lại trừ 10 bằng gì trừ 10 em sẽ thay vào đây nhé trừ 10 nhân với 2 là trừ 20 20 nhân với f phẩy trừ 10 và bình phương lên là 100 100 là trừ đi một là gì 99 f đẩy trên 9 thì nhìn ở đây chắc chắn là nó gì nhỉ nó ngoài này thì dấu lên trên là nó dương chứng tỏ thằng này dương mà gì nhỉ à xin lỗi f đẩy của 99 là dương và nhân với trừ 20 thì nó sẽ là âm âm thì chứng tỏ là cái khoảng này sẽ là khoảng nghịch biến vậy thì nhớ nhé thay vào mà sai là mình loại luôn đấy loại đáp án a được chưa nhỉ em sẽ loại được cái đáp án a Đáp án B em sẽ lấy con x gì bằng mấy nhỉ? Em lấy đúng cái con x gì bằng không em thay vào nó cũng sẽ gì nhỉ? Không được. Con này thì từ 1 ờ, đến 1 ờ, căn 2 thì em sẽ lấy cái con khoảng là 1, 1,2 bởi vì căn 2 là 1,4. Như vậy em lấy 1,2, 1,2 em thay vào đây nhé, 1,2 này là 2,2 bên ngoài là dương rồi. 1,2 mà bình lên, 1,2 mà bình mà trừ đi 1,2 bình là bao nhiêu nhỉ? 1,44. 1,44 mà trừ đi 1 là 0,44 không phải bốn ở chỗ này không phải bốn chỗ này gióng xuống đây như vậy là âm âm mà bên ngoài là gì nhỉ bên ngoài lại là dương chứng tỏ là dương nhân âm là âm thì cũng là loại luôn đáp án C đi đấy như vậy loại là đáp án A loại là đáp án B và loại là đáp án C em sẽ chọn luôn đáp án này nhỉ đáp án D nhưng giả dụ nếu em thay vào đáp án A nó đúng xong em thay đáp án D nó cũng đúng thì lúc đó nhá là chúng ta sẽ làm gì nhỉ lấy một cái giá trị của x thuộc đáp án này mà không thuộc đáp án kia là mình thay bài thì mình sẽ loại ra được thế thì như lời hứa lúc nãy thầy bảo là bài này là làm trong mấy giây nhỉ làm trong một giây vậy thì cái kinh nghiệm lúc nãy thầy chú ý ấy, trong đáp án mà có một đáp án a là con của đáp án b thì thường là mình sẽ chọn một đáp án con thì ở đây là đáp án b là từ trừ một đến một, mà đáp án d lại là không đến một. thế nếu mà đáp án b đúng thì chứng tỏ là đáp án d này là cũng đúng bởi vì cái đáp án d là con của cái đáp án a chưa do vậy thì đi thi con khoanh vun đáp án đi đấy đấy là cái mẹo mặt thôi chứ không phải là cái mà em có thể dùng để làm nhưng biết đâu sẽ trong một số những cái trường hợp với những bạn đủ nhân duyên phước đức ấy, thì lúc đó mình làm được mình sẽ cảm thấy rất là hân hoan và phấn chấn thế vừa rồi là thầy đã ừ, truyền tải cho các em cái vấn đề đầu tiên trong cái bài số 1 tính tổng biến tình biến thì rõ ràng là khi mà học sang trắc nghiệm thì nó rất là nhiều những cái vấn đề đúng không nó không giống như ờ, học tự luận ngày xưa thầy mỗi một video thầy chỉ khoảng 4 đến năm ví dụ và bây giờ một cái video chúng ta làm cỡ khoảng gì nhỉ chục thậm chí có những cái video thì là mười mấy hai mươi ví dụ ấy đó do vậy thì đòi hỏi các em là gì nào phải cực kỳ cố gắng nỗ lực video mỗi một bài giảng thầy quay rất là cẩn thận cũng nhiều nên em học bị mệt tuy nhiên cố gắng là mình à, nếu mà mệt quá mình có thể tạm dừng video lại đi rửa mặt hoặc là à, giải trí hoặc một cái gì đó sau đó chúng ta quay lại học tiếp chứ đừng có đang học thầy xong một bên này là facebook một bên này là game một bên này là cái gì đấy à, lại là không nên khi học em phải tập trung cao độ vào nhé các em sẽ cho thầy full màn hình của các em ra sau đó các em ghi chép các thứ cẩn thận chỗ nào mà thầy giảng nhanh quá các em bấm tạm dừng video ghi chép lại chỗ nào chưa hiểu các em có thể tua đi tua lại được để được xem để làm sao để mỗi một bài giảng chúng ta phải hấp thu được tối đa kiến thức để truyền tải như vậy là đi thi lúc đó các em sẽ cảm thấy rất là tự tin và yên tâm nhé như vậy bài giảng của thầy ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi thân ái chào